Ok, hello xin chào các bạn, chào mừng các bạn đang đến với channel LCS Channel Gaming um, Hôm nay chúng ta tiếp tục uh, Như tập trước là Chúng ta đã Vượt qua Một đoạn đường hầm Và cứu được một cậu bé Thì hôm nay vẫn tiếp tục là cái nhiệm vụ uh, cũ thôi là đi tìm máy truyền tin về truyền tin cho Polish và để tới trạm Black để làm việc đó. Đây máy truyền tin trạm Black tới trạm Black và tìm Unman gửi tin cho qua radio cho tới uh, Polish lên mặt đất. Ok. Còn cái nhiệm vụ chính của mình là đi tìm Mirror thì vẫn đang trên đường tiếp tục Thì tình hình là đi tiếp thôi nhỉ Thôi tạm biệt À không phải, có phải cháu bé này không ta Thôi thì bye bye mọi người đấy nhé Tôi uh, tiếp tục lên đường đây Ở đây khá lộn xộn mình vừa lấy được một quyển ở đây phòng tuyến ghi chép lấy được bốn quyển lấy được full luôn rồi ok là đấy để biết thêm chi tiết thì mình sẽ có một tập để à, đọc những cái à, ghi chép riêng sau khi à, phá đảo nhé mình cần trang bị thêm gì không ta mét ba hai 25 phút thở Mấy cái bom này không biết dùng Bán mẹ đi Đạn Shotgun bắn khá được nhưng mà Hiện tại uh, bắn hai nòng này khá là tốn đạn nên mình mình, mình sẽ phải sửa lại súng đã. Trao đổi tùy chỉnh. Mình bỏ con nòng này đi thôi. Đây là ẩn lửa và giảm tiếng ồn lên tới giảm sát thương Khiến âm thanh phát tán nhỏ À khiến phát bắn phát tán nhỏ Tập trung Đây Mình nghĩ là mình nên nên nên dùng cái này Dùng cái à, nòng bốn hơi bị tốn đạn Uầy, khá đắt nha Rồi, còn lại là súng này full rồi Con súng ngắm Này nên bán đi không nhỉ Bán sứ đi Để làm gì Bắn AK ok la hơn này AK lắp thêm băng đạn à Được đấy Nhắm hùng ngoại lộ Ok này lắp thêm băng đạn này có nòng giảm thanh giảm lửa này Whatever. Selling, buying. Bán đạn này đi Nhưng không cần dùng này Đạn côn cũng không có dùng Đạn này không có dùng You don't have that caliber. Năm chục viên Trăm năm viên, ok You're welcome. Come through. Rồi Đi thôi Đây à, đây còn có điện được Tiền đồn, tôi lại bước lên mặt đất. Đến với vẻ đẹp mê hoặc ảm đạm của Moscow hậu tận thế, khi ở trạm Hâu, tôi đã được cảnh cáo về một nhóm lính phát xít ở phía trên. Nhưng tôi muốn đáp ứng nguyện vọng cuối cùng của vị chỉ huy xấu số và gửi thông điệp của anh ta tới Polish. Ừ thì đằng nào mình cũng phải phải phải phải phải đến police mà nếu để để tìm Mueller mà. Bây giờ mình mà không báo tin thì um, lỡ đâu uh, phòng tuyến của của của police bị um, toang thì Mueller chết thì sẽ không hoàn thành nhiệm vụ của Hunter. Ủa. Đây là lên mặt đất rồi đúng không? Lên trên này à cái lúc ấy mình lên một đoạn rất là cao kia Thì là cái hầm này ngay mặt đất luôn Uầy, wow, có lính canh trên này Ơ, à, tại sao cái đeo night vision này không tác dụng nhỉ? Mình có 2 phút gì đây? la cho Mũ sắt bọn này thủ ác phết nhở Tắt đèn pha đi Ôi nhóm này bị hạ luôn rồi Nhóm phát xít này Chúng ta có một súng nỏ Chưa biết là bắn như nào đây phải đi kiểu gì nhở Lại một khẩu sniper Không cần Mình chưa thấy cái hướng của mình đi cần đi là chỗ nào Đâu bắn ta Ở à, đây, ở đây, ở đây Cột hàng đi lên đây Nhưng mà mình đi ngược bên rồi À, bên trên bắn à Ok, bình oxy Thêm, chúng ta có 26 phút Bộ lọc khí Chiến này khắc nghiệt ha Bão tuyết Các kiểu Còn yêu quái nữa Ui à Ủa đánh với người ủa đánh yêu quái Chắc chắn là lên kia rồi đường nào ta à, đây à ok Đeo Night Vision nó cũng không như không ạ Tiếp theo làm đéo gì ok mình vượt qua số bọn này rồi Ồ, oh, hết hết hết T để thay bộ lọc, ok Ok, trong này không có gì cả Súng này hơi cùi Chỉ đi ám sát thôi Đường vâng, lên trên này kiểu gì ta À đây đây đây đây Ồ oh, không lên được Kẹt rồi Thế phải có một cái đường gì đó chứ nhỉ Nè nhảy ra ngoài mất tiêu rồi nó không xuống đâu bên kia ở à đây hay quá trên đường trên này luôn Con này có chơi mình không vậy Cắt dây, cắt dây, cắt dây cái lá lại nhặt được thêm một quyển ghi chép nữa đâu xem nào Thì chúng ta cần phải đầy rồi ta đi ra ngoài bên đường bên này sợ con kia tấn công mãi nổi con bay bay à, phải đánh nhau với bọn lính ạ à. Cắp đi luôn rồi Không được Ui ôi Cắp xong nó thả luôn ạ Từ từ nha Thế thì bây giờ chúng ta phải Đi theo hướng nào đây dừng lại ở chỗ đoạn này à Vẫn qua đây rồi Ở đây Ô oh, không phải à Không phải đi đường này à Có vẻ như không cũng không phải đi đường này Ở đây rồi, đây rồi, đây rồi đây chết à không được thế phải đi đường bên này rồi chính xác phải đi đường cần cầu này rồi không phải lên nóc nhà đâu ok đấy Thôi đi xuống rãnh này à Đéo phải cần cầu này không đi được vẫn phải lên trên nóc hay là phải lên trên nóc ờ, đánh nhau với con kia nhở Yeah. giết được con này không vậy Tình hình phải giết con này rồi Bây giờ chẳng còn cách nào khác cả Đúng không? Bây giờ làm gì còn cách nào khác Đi đường nào đây? trên này cháu cái quần què gì cả ồ oh, lên lấy cái súng máy này để bắn con này đúng không à chạm báo tin chạm báo tin đây rồi, chạm báo tin về cho police đây rồi ok hát được tin đi rồi Vậy chúng ta sẽ làm gì over Giờ đéo biết làm gì luôn Bị con này nó quay cho truyền được tin xong rồi Ui rồi ôi, nhảy xuống đây là chết à? đâu ô thế như này đã tính là truyền tin xong chưa truyền tin xong rồi chưa đúng không ở à, đây đây làm lại làm lại làm lại sao qua được bên này nhờ không phải đi đường này rồi sẽ, sẽ phải có một cái đường nào đấy chứ dưới Đường cũ Từ đường cũ đi đường nào quên mất tiêu rồi ở à, đây À giờ đường nào để đi tiếp đây đi từ bên này lên này Chắc chắn là phải xuống chỗ đội quân kia rồi Nhưng mà Bây giờ không biết là cửa ra đây nó ở đâu Là cũ nó rồi À đây Đi lên bên này à Lên đồng ta Nhảy kiểu gì để lên được bên này khó khó khó nha khó nha lạc cũ rồi khó rồi à, từ trên này bắn hết địch ở ở dưới kia đi nhỉ mất thời gian nó hết mẹ bình oxy bây giờ giết con này à truyền tin xong rồi mà ơ kìa vẫn mổ chúng mình khó thế nhở có con này nó cứ canh ở đây làm sao mà chơi được kìa thể luôn á đi kiểu gì ta thả con mẹ xuống hố luôn ạ khéo hiểu rồi chuyện tin sau mình để để mình đọc cái ờ, cái lịch trình kia xem à đi đâu à ảo thật đấy tới chạm Black Giờ tìm uh, Yuman Unman À phải lên trên này à Đây là cái cái cái Zada thôi mà Không nhớ phải đấy đâu Mày bị con này om ở đây rồi thì đi kiểu đéo thì ui rồi ngã gãy gãy mẹ chân lại rơi mẹ xuống bên này rồi à đây đây đây đây đây nhảy qua mấy cái vách này ok hiểu ơ kìa bốn phút cơ mà sao đã hít hà rồi À nó có mấy cái nhú này có vẻ như là mình sẽ cần phải phải phải, phải nhảy qua chỗ đấy. À, game hack não thực sự ạ à. có cái quần què cút đi cứ om ở đây ạ đâu từ từ nhá cái nhũ kia đâu không phải là cái chỗ mình cần đến đâu nhỉ mình cần qua cần qua bên kia mà Thế luôn tiếp theo nên đi kiểu gì nhỉ? chết được con này không nhỉ Đéo ổn một tí nào cả nào luôn Đường này á à? à đây đây đây đây đây đây Đi đường này đi xuống dưới Ui rồi ôi Con mẹ nó Tìm nãy giờ Xuân chơi lặn đâu rồi Mày có quả đường xuống oái oăm thực sự ạ à. à mình cứ tìm đường à, nhảy lên trên đỉnh thôi Bố mày đây này đèn ngô tất tố luôn ui rồi hai con hai con vợ này đi tuần này né thế đéo rồi nhỉ đang bận bắn hai con vợ này mình còn nên cút luôn không ui ui ui ui ui À biết biết rồi Vẫn phải bắn bọn này Cứ nghĩ bọn này mải bắn lại mấy con vợ kia Mình chạy qua được nhưng không được Không được anh em ạ Rồi kẹt ở đây hơi lâu rồi đấy Chơi thật này Không chơi giả nữa thờ khi kho đấy thì hit bóc tốn bao nhiêu viên đạn của bố mày từ từ để mình xem nút ném bom đâu đã ờ à. trang đen Nút này môm nút đéo nào nhỉ Cửa này lấy không? Ừ, có sao beng không không cậy được két à? kìa Sao lại bị con này bắt đi Trời ạ à. Cày đấy Ơ kìa Đến cạp tao hơi nhiều ấy Con chó này Ơ kìa, lại chạy quay về đây What the fuck man Thằng nào mẹ mày chạy quay lại đéo thấy thằng địch nào ạ Đây rồi Ở dưới rồi Ui ôi dễ thế mà Chơi đi chơi lại à? But Ullman had said he'd wait for me there. I had to risk it. Chạm Black nhung, nhung nhúc đám phát xít. Nhưng Ullman đã nói sẽ chờ tôi ở đó. Tôi phải liều thôi. Ok. Và cuộc hành trình của chúng ta, cuộc hành trình liều của chúng ta sẽ tiếp tục vào à, tập sau còn bây giờ thì uh, à, làm mãi kết quả này khá lâu cho nên là hẹn gặp lại các bạn ở tập sau nhé nhớ để lại cho mình một like và một uh, subscribe kênh để theo dõi tiếp series uh, Metro 2033 ok còn bây giờ thì bye bye